sẽ à, mua hỗ trợ cho cô à, cô hai bán vé số à, một chiếc xe điện để cô đi bán và hôm nay thì mình ghé lại tiệm là mình mua luôn à, chiếc này xài dễ không này dễ anh một tay là sử dụng được rồi à một tay là sử dụng có thắng đồ tay rồi luôn đó phải không dạ dạ rồi khi, khi mà cái này em em giao là bên mình giao là sẽ hướng dẫn cho cô sử dụng luôn phải không dạ đúng rồi em giao tận nơi luôn à, cô để ở bên cồn phương này nè biết cồn phương phải không dạ, biết mình với này và chiếc này là bao nhiêu giá là 14 bốn triệu chạy ngoài thử luôn anh coi dễ chạy không liêm à, cầm máy giùm anh ơi à cũng dễ không đâu đi mấy cái địa hình phức tạp thì nó dễ thôi thì mấy địa hình phức tạp vậy anh anh lái thử không à, ở đây rồi lên ngồi hả rồi đi rồi bây giờ khoan khoan á bây giờ là mình, mình à, lui lại khỏi khỏi khỏi à bây giờ như vậy ờ. anh đang cái chế độ này á là này chạy tới nè à, chế độ này chạy tới à, còn bật qua đây á thì nó là lui à là lui đó rồi, à rồi bây giờ anh cứ bật, chạy thử bật đi giữa bật giữa này là bật giữa là cũng là chạy tới luôn là tới luôn rồi à ủa ở này có mui không có mua anh có mua à, che cho anh chưa gắn dạ chiếc này là bao nhiêu 14 triệu ba anh mà không bớt gì sao giao qua cùng khương Ủa, ở gần đi, mua từ thiện mà hỗ trợ ít cái phí vận chuyển thắng tay hả dạ cái đó thắng tay có thắng cho à, thắng tay bên đây ủa à thắng đâu à thắng rồi à cái này là gạt gạt gạt qua đây là thắng tay luôn đúng không cái này là phá bánh rồi à, là phá bánh rồi không gỗ còn bình à. thường anh cứ bóp qua đây nè à, là thắng của cái cụm ở phía trước là hắn ở trên đây à. chỗ sạc của mình là chỗ nào chỗ sạc chỗ sạc hả ở dưới đây cục này after phải không cục đó là cái à, cục cô điều khiển à, đây cục sạc ở đây dạ rồi ở này là cục ờ, cấu của cái bình rồi ok dạ 10 uh, 14 triệu 3 14 triệu 3 phải không? Dạ Không bớt gì chân nữa gần đây thì tụi em hỗ trợ được cái chi phí vận chuyển là 100 ngàn 14 triệu 2 tụi em giao bảnh cho Bớt uh, ừ, 14 triệu thôi à, Không được 14, 14 triệu là này là tao bù vô thêm á Bù vô thêm để mua mua giúp cho cô dạ. 14 triệu thôi kế bên đây nè Về giá thì tụi em hỗ trợ được cái đó hả à, còn Trời ơi, kiệm nữa Ủa, rồi à, chừng nào mới giao được? này anh ok em có thể giao liền vẫn được giao liền luôn vẫn được phải không dạ giao liền một xíu nữa xe tải em về tới là bỏ xe là đi luôn nếu rồi ok thì... vậy cái này giao liền cho anh luôn đi rồi. anh à, ghi quá đơn nha à, giá chiếc xe này là 10 à, 14 triệu uh, à, 14 triệu 2 phải không? 14 triệu 200 ngàn Rồi ok à, Bật thêm một nắp nữa thì là à, mở cái đèn, đèn ở đây đủ, phải không? Dạ tắt về tắt luôn là tắt điện mỗi lên là một lần điện là sẽ có cái đèn cảnh định vị ở đây có một màu màu hả mẫu này chỉ có một màu thôi ờ dạ để coi xe gì tới đâu rồi rồi coi xe mà anh đi rồi vậy chút xíu nữa phước sẽ giao xong rồi uh, gửi cho cô luôn hẹn Cá gặp tắc. lại cô chú anh chị chút xíu nữa nha cái tắt về đây là chắc khoảng uh, nửa tiếng hơn à ờ cũng được dạ. à, đây nè cô ra yeah cho cô ờ, bất ngờ dạ đây con gửi nha dạ. Trời, à, đây con gái cô hả? Ra đây, ra được không? được không? Ờ, rồi. nhận nha. Rồi. Đây đây nhẫn cô ra. Ba ba ba ba đó xe này giờ là của cô nha dạ đó mẹ chị à, xích xích lên coi chị liêm à ờ, quên hướng dẫn à, cô chạy luôn đi hẹn dạ, cô, cô lên xe ngồi đi con con chỉ cho ờ à, cho chỉ cho cô chạy luôn đi để cho cô biết trước khi bật chìa khóa này con cô bật chìa khóa không là giống như chạy ban ngày nha còn ban đêm cô bật thêm nít nữa là nó có cái đèn còn ừ. ừ, vẫn chạy được không như ban ngày gì phải không rồi cái uh, cô cô lúc này là xong cô hạ hai cái thắng xuống kéo hai thắng xuống ừ. à rồi cô chạy, dặn ra từ từ nha giãn ngay từ từ giãn ra từ từ cái đó là thắng đó thắng dạ cái đó là thắng đó đúng rồi chạy đúng là nói tôi dặn từ từ nè nói chuyện không được mà hay mà hay nói bà nói còn hơn là hiền nói nữa bà còn hơn mẹ bà nữa đó là thắng đó thấy không đó cô chỉ chạy từ từ xuống đi tụi đứng ngoài sao cho cô dặn dặn từ từ này nè dặn ra từ từ đó cô chạy xuống dốc này thử coi được đúng rồi dặn ra từ từ rồi có gì thắng lại thắng lại thắng lại đó ừ. nước này là giống như hai nắp vậy đó ừ. còn hai cái cái ở dưới cái này nè cái ngay chỗ này là để mình giữ cái bánh lại đồ có kèn luôn đó à. cô muốn nhanh là nhanh nè cái đó là nút kèn đó thấy không đó cái này sao cái này chắc tối để ngoài cứ lên nhẹ dần mạnh lên là lên gió à tắt cái bóp bóp kèn ờ bây giờ này pin yếu á nói vậy cứ cứ gì đó sao rồi? để đi để tập cho con ừ. rồi cô dặn ra lên đi tại mới đầu ừ. quen mà này cô dặn nè con chỉ cho nè cô dặn nhẹ nè ha ừ. Đó. Thấy không? Còn cái cô bóp thắng không? Cô bỏ ừ. càng đây đây. Cô bóp tay nè, cái tay thắng nè. Đó. Ban cô đỡ tí nữa con ngã này ra cho cô nhẹ tí. Bỏ thắng đi đó cô cái mới đầu tập mới nó chạy được đó ừ. cái này là pin sạc dạ. pin sạc có nó sạc dưới này nè cô có cái lỗ dưới này nè đây cái ổ ừ, sạc nè cái này ha cái này cô ghim vô đó ghim vô đây nè cái kiếm ô điện cô ghim vô nó ví dụ mà nó chưa có ừ. đầy điện á là nó màu đỏ còn đầy điện là nó có sẽ hiện nút màu xanh màu xanh nó sạc giống như sạc điện thoại vậy đó ở trong này á là cái ống bơm ví dụ mà không ấy được nhờ tính em xuống bơm cho cô cái có ống bơm như này nè bơm bánh xe bánh xe ờ. đó ừ. Ừ. Ừ. cái này phải tập chạy từ từ nha tập chiều à chiều á chiều chiều ấy tôi chạy thích ra nhẹ nhẹ cũng được đó rồi rồi phan phan đi giờ này nè cô gửi lời cô ừ. cảm ơn uh, mạnh thường quân gì không để ta tặng cho dạ, cô rồi xong mình tập ha dạ cảm ơn cảm ơn mạnh thường quân ừ. các cậu ừ, dạ cái này là rồi nữa là nó là tài sản của cô á dạ. dạ giữ kỹ nha mà chắc cũng không ai lấy cái này đâu <laughs> dạ. này nữa chắc chiều về dựng ở đây đó phá lại có cái ổ phá phá lại à, ờ, rồi dạ. thôi vậy à, phước à, cũng uh, cảm ơn tất cả ờ, quý anh chị mạnh thường quân nha đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của ờ, cô hai đây ừ. thì ờ, cô cũng đã có được một chiếc xe theo nguyện vọng ước mơ của cô rồi nữa để bán giấy số mưu sinh đây nè cái người gái cô nè đó, bà cũng bán số nãy giờ bà nói còn nhiều hơn là phước nói nữa luôn á <laughs> bà nói không nghe mà bà cứ nói nhiều hơn đó <laughs> nãy giờ mình nói lép luôn á nãy giờ tao lép tao không dám nói gì luôn á nãy giờ nói thấy được để để cho bà nói không đâu bà vui mà hơn mẹ bà nữa rồi nhá vậy nhá bye bye và hẹn gặp ừ. lại ạ à.